Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Kênh video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái mẫu động cơ 24V 650W à, Điện áp định mức là 34A Tốc độ đầu ra là 530 vòng trên phút Động cơ này là của hãng Unimotor. à, Các bạn à, thực tế thì cái mẫu này là mình đã giới thiệu rồi Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt đâu là hàng xịn và đâu là hàng nhái và hàng fake và nói chung là những cái hàng nó không phải chính hãng như các bạn cũng biết đấy thì đồ Trung Quốc thì nó có đồ trung ương đồ địa phương sản xuất và tất nhiên thì chất lượng nó sẽ khác nhau và đi kèm với đó là giá thành nó sẽ khác nhau à, thì à, trước khi vào cái nội dung chính thì các bạn là à, nhớ à, à, bật đăng ký kênh ở phần à, dưới bên phải của video nhấn vào đăng ký kênh à, cái việc đăng ký kênh này nó không mất à, tiền mà nó sẽ giúp cho các bạn là dễ dàng tìm kiếm lại những cái video mình đã từng xem của kênh à, dễ dàng hơn đấy à, thì à, có một số cái à, đặc điểm nhận dạng cái hàng chính hãng là như sau đầu tiên là về cái logo của công ty thì nó có cái biểu tượng hình quả núi hình tam giác này và chữ R chữ R này thì theo khoa học thì nó là dạng như kiểu là logo đã được thương hiệu đã được đăng ký à, bảo hộ thương hiệu đấy R đấy là như vậy thì lôm nan nó là như vậy còn chính xác nữa thì các bạn có thể lên mạng tra tại sao nó có chữ R ở trên cái logo này thì cái chữ R này nó chính là cái à, cái, cái thương hiệu cái logo nó đã được đăng ký bản quyền đấy, các bạn làm y cái logo là các bạn sẽ vi phạm bản quyền à, thì cái tem dán này à, thực ra thì người ta có thể dễ dàng in và người ta thay thế à, một cái tem khác rất là đơn giản đây là các thông số này 24V này 650W này. điện áp này, định mức này. 34,7A này à, tốc độ đầu ra là 530 vòng trên phút này à, và đặc điểm nhận dạng của cái dòng hàng chính hãng ấy thì à, nó thường là sẽ in cái à, mã số động cơ ở đây cái mã số này thường nó sẽ không giống nhau mỗi động cơ một một số thì à, cái mã này là mã in à, bằng CNC đấy đây in đây cũng không phải lỗi cũng không phải chìm đấy nó in dạng nhiều tia laser đại loại là nó sẽ có in ở trên này những cái dòng à, hàng thường nó sẽ không có cái mã này và một cái đặc điểm nhận dạng tiếp theo của cái dòng động cơ này nữa ấy, là nó có cái logo lỗi của hãng đây các bạn có thể nhìn là cái phần à, dưới này đấy là nó có cái biểu tượng à, cái uh, biểu tượng công ty là cái logo của công ty là cái hình tam giác này tiếp theo nữa thì à, cái động cơ này là nó có quạt tản nhiệt cho nên là hiệu suất nó bao giờ cũng rất là cao à, các bạn à, có biết tại sao quạt à, tản nhiệt thì hiệu suất cao không đấy thì à, mình giải thích luôn cho các bạn biết có quạt và không quạt nó hơn nhau ở điểm nào thì à, như các bạn cũng đã biết đấy cái à, động cơ khỏe hay yếu nó một phần là sinh ra từ cái nam châm nam châm từ trường nó sinh ra cái mô men xoắn lớn này yếu ở quận dây điện và cái nam châm à, và đặc thù đặc tính của lam châm ấy là khi nhiệt độ cao thì à, từ tính nó sẽ giảm từ tính nó sẽ giảm thì à, nó yếu đi chính vì à, nó yếu đi cho nên là khi à, người ta có cái lam châm mà có cái quạt nó làm mát ấy thì à, động cơ nó sẽ cho hiệu suất cao hơn cũng bằng đấy điện năng nhưng mà hiệu suất nó sẽ cao hơn cái dòng không có quạt đó hôm nay mình giải thích cho các bạn như thế các bạn có thể à, tìm hiểu thêm nếu như mình à, nói có gì thiếu sót còn à, không các bạn có thể lấy cái thông tin của mình để cho các bạn à, tự tham khảo tiếp theo nữa thì à, về phần công suất công suất thì có những nơi người ta in công suất ảo lên thì cũng cái động cơ là người ta in lên đến 700W hoặc 800W hoặc là 900W thì người mua cũng không lấy gì để đánh giá được nó rất là khó vì vậy là bên mình thì thường không bao giờ làm cái trò đấy nên là mình sẽ chỉ cho các bạn bằng cách là các bạn cân nặng thì động cơ thì bao giờ dòng khỏe hơn thì cân nặng nó cao hơn thì à, ví dụ như con này đấy con này là 7 cân à, gần 8 cân thì cái cân này nó là cân điện tử à, cân cân tạ cho nên nó có sự sai lệch nhưng mà chính xác trên một cái cân chính xác hơn ấy, nó là 7,8 kg một cái động cơ như thế này là 7,8 kg đấy thì các bạn mua gì cũng được ai người ta nói các bạn 700 kW hay là 800W được các bạn cứ cân lên thì các bạn sẽ biết được là cái công suất thực sự nó như nào và các bạn cứ lấy cái của mình ra làm à, tiêu chuẩn con này là 650W đấy thì mình à, xin nhắc lại cho các bạn nữa hai cái đặc điểm nhận dạng của cái hàng xin thứ nhất là trên thân động cơ nó in mã số và trên cái à, đầu động cơ nó có thương hiệu đây thì với con động cơ này các bạn muốn khỏe thì các bạn lắp cái nhông đầu là nó nhỏ thôi tất nhiên là nó khỏe thì nó sẽ chậm à nhiều bạn lắp lên xe rồi thì thấy nó chậm quá thì các bạn có thể à, liên hệ bên mình bán cho cái nhông này nhông này là nhông 20 răng 21 răng 22 răng nó sẽ thay đổi tốc độ nhanh lên rất là nhiều nhưng mà nhanh lên bao nhiêu lần thì nó sẽ yếu đi bấy nhiêu lần vì vậy các bạn cần cân nhắc trước khi à, thay thế à, và tiếp theo nữa thì à, cái động cơ này à, để đáp ứng được điều khiển của cái dòng này động cơ này thì hiện nay theo như mình chỉ có cái dòng điều khiển loại to mới thực sự là là đáp ứng được cái điều khiển của con động cơ này thì xin giới thiệu luôn với các bạn đây đây xin giới thiệu với các bạn dòng điều khiển này cái dòng điều khiển này thì nó mới thực sự là đáp ứng được cái uh, nhu cầu của cái uh, con uh, động cơ này nó rất là khỏe nhưng nó này rất ít chức năng con này uh, nó có điện áp là 1000W 2436V 1000W đấy độ điều khiển 1000 tất nhiên là 1000 rưỡi cũng dùng được và 2000 cũng dùng được 1000 cũng dùng được nhưng đại loại là các bạn dùng điều khiển này thì nó mới phát huy thực sự được cái sức mạnh của cái động cơ này còn những cái điều kiện là điều khiển vỏ nhôm ấy thì à, từ trước giờ mình à, bán cũng khá là nhiều rồi nhưng mình cảm giác như nó hụt hơi so với cái động cơ này không đáp ứng được Đấy. thì à, cái video của mình đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ Đấy. à, có gì thắc mắc về giá thành à, xin các bạn à, có thể à, liên hệ qua điện thoại 0983 818 955 cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn đừng quên đăng ký kênh nhé